con tập trung con hít thở bởi vì con vận dụng con vận dụng để tập trung để chứng an trú cho được nhưng mà không ngờ cái sức cái bệnh của con đó, nó lại tiêu hao cái năng lượng cho nên cái bệnh nó gia tăng lên khi mình vận dụng thì nó phải tiêu hao năng lượng nó phải sử dụng cái lực cái, cái, cái lượng trong người của mình Đấy không cho nên con thấy sao nó tăng lên thì do đó con không thể sử dụng để an trú trong đó mình đã đuổi bệnh ra được mà đuổi bệnh ra được bởi vì theo thầy thấy cái sức tuổi già con nó không đủ sức cái đủ sức của thầy nó thật sự đó cái bệnh gì đi nữa an trú trong hơi thở là đánh bay nó hết nhưng mà con không dám đâu <laughs> nghĩa là nó cái sức của con nó chưa có được lớn tuổi rồi chứ mà tuổi trẻ như mấy chú này mà đau như con thì nó chết bỏ một chết hai là đuổi bệnh đi bởi vì đó là cái phương pháp của phật mà chánh niệm tỉnh giác cái đọc cái tập 4 thì con thấy đức phật khi trị bệnh sắp sửa gần chết Đức Phật chánh niệm tỉnh giác tác ý đuổi đi tinh, tinh cần tinh cần tức là tác ý đuổi bệnh nghĩa là luôn luôn an trú trong đó rồi tác ý an trú trong đó rồi tác ý như vậy là bệnh nào cũng đi hết nhưng mà con sức khỏe cho nên con giữ trên tứ niệm xứ thôi thanh thản rồi tác ý mà tứ niệm xứ nó cũng tỉnh giác nhưng mà tỉnh giác không phải là an trú ở trong một cái pháp con nghĩ chỗ thầy muốn nói nghĩa là con nghĩ cho con ngồi con nghĩ cho như bình thường như này thì bây giờ thầy nhức cái đầu thầy bảo thọ là vô thường cái đầu nhức đi rồi thầy để thịnh bình thường thầy không trú trong dưỡng nào đấy con hiểu cho thầy muốn nói không do đó thầy coi như là thầy nghỉ ngơi dưỡng bệnh chứ không có gì hết mà lại có phương pháp đẩy bệnh thôi cho nên nó chậm nhưng mà nó dễ dàng đối với cái sức khỏe của con dạ, dạ mà thầy thầy cũng dạy ờ, ờ, trong ờ, mười và hai chục và ba chục phút là tập ấy thì ờ, nghỉ thư giãn ờ, dài ờ, thời gian hơn có nghĩa là nằm nghỉ ngơi hoặc là ngồi nghỉ ngơi bình thường để cái thời gian đó dài thư giãn đó dài hơn thì con cũng về thành ngủ hay như vậy nhưng mà thì giờ con thấy như cái nói đầu tôi bạch đầu cái thầy là ông bây giờ vào là nó lại tăng lên thì gây những con này tập ấy là đuổi là là đuổi bệnh ra nhưng mà hình như là kỳ như con mình ngược lại là rồi thường thường thì là gọi như là mình kêu nó lại rồi dằn nó nó trở lại cho nó không đi rồi đông đi thầy dạy rồi nói là đi an tủ hơi hưởng cho được thì con chưa hiểu được thì ừ, niềm hứng thú như thế nào để an tủ thì thì ờ, tạc ý như vậy mà mình tạc ý thì nó lại không thầy lại không ờ, cái lòng là còn không tác ý thì nó không lên họ ờ, không có ý thì nó không lên còn lão nó đi nó lại vô cái tôi có tuần tuần như vậy phải như kiểu mà mình nó lại phạt cái lên đây mình lại kêu nó lại nó nó kêu lại dạ, nó không đi không đi còn không tác ý nó nó đi dạ, thì à, thật sự ra con à, con làm gan như thế này đi bởi vì à, ừ, theo như hôm mà thanh quan ở đây á, thì à, cái trường hợp nó đau lên tăng sâm á, à, do đó nó mới đầu cũng tu tập nhưng mà nó còn khỏe hơn con nhiều cũng lớn tuổi rồi nhưng mà khỏe hơn cho nên thầy bảo cứ chết cứ chết cứ ngồi thẳng lưng đi rồi à, nhiếp tâm an trú quét cho sạch thì nó cũng tăng lên nó tăng lên nó nó, nó sao mà sao nó tăng dữ thì nó chết bọn cái gì nó làm đến đi tiêu mất <laughs> không có sợ chết thì nó tiêu bởi vì nghiệp phải chuyển còn mình không chuyển mình sợ nó thì mình lui ra lại thì nó lại dập mình xuống có hiểu không sợ còn mình không có sợ con có dám chết không làm gì sớm muộn con cũng phải chết lần thôi không có gì đâu chứ làm sao mà không chết tuổi con <laughs> nằm ra một bữa thứ bởi vì thầy nói đức phật nói cái sức chịu đựng chịu đựng tận cùng sinh mạng thì nó sẽ mát lạnh nghĩa là trước cái cảm thọ mà nó đánh mình bất kỳ bệnh gì mà mình chịu đựng cho đến khi mà sức tận cùng của mình chịu đựng thì nó sẽ mất cái cảm thọ nó sẽ mất còn mình hơi thấy nó tăng lên cái mình sợ nó mình do mình giảm xuống mình không dám đấu đá với nó thật sự còn này mình liều chết nó nghe nội cái mình liều chết là nó cũng quá sợ rồi chứ đừng nói chi nó phải gầm gan luôn theo thầy thiết nghĩ theo đạo phật chúng ta chọn lấy một là làm chủ sinh già bệnh chết thì trong đó là có cái bệnh rồi mà nó đánh mình bằng bệnh rồi giả lại đó là cái nghiệp rồi chứ không phải ít đâu nó cái lực của nó ghê lắm thì vậy mà chỉ còn cái chỗ là mình quyết định một là chết là chết trên bồ đoàn chứ không nhất định không chết trên bệnh mà nằm nữa cho nên làm gì đó là thì vậy cho nên vì quyết tâm quyết định như vậy thì con sẽ thắng được nó và thắng được nó làm sao đó con coi nó quá thường còn mình chưa thắng nó thì mình cứ thấy e áp biết nó nó làm cho mình chết hết tu nó lượng hay lắm chết hết tu không ngờ là tôi tu mà tôi chết thì nó lại là sướng hơn là thương là tôi chết tôi sợ con hiểu không cho nên đối với thầy thì làm gan thì nó qua mà không gan thì thôi thì đầu hàng thì thôi nó sợ thì thôi cho nên vì vậy ví dụ như đến đây thầy nó ngộ bệnh chết chôn không nói gì làm gì sớm muộn là cũng chết thầy cũng chết con cũng chết không người nào chết sống thêm một hai ngày chi mà cứ đau bệnh hoài phải khổ không đánh một bữa cho nó tan nát hết sách gói chạy thì tức đó mình phải sung sướng như sao thà là nó độc lập đất nước nó độc lập được thì nó hòa bình nó không phải dân tộc phải, trong đó nó phải sung sướng cái đất nước gì mà cứ bị người ta cai trị người ta muốn đau thì mình cũng phải chịu đau mà ta muốn ờ, chết thì mình cũng phải chịu chết chứ mình không dám cãi nó thì thôi đất nước nó bị bị nô lệ như bây giờ con là bị nô lệ nô lệ giặc phải không cho nên bây giờ mình phải quyết tâm một bữa mà mình mở màn mình đánh một trận bây giờ nó sẵn sàng nó đánh mình rồi cho nó chết bữa còn cứ ngồi bất động như thế này ngồi thẳng sống nó mỏi chân nó đau tê gì kệ cha chết bỏ tao cái này nó chết cho mày chết một đêm thay vì con tu dài bây giờ bây giờ con bệnh vậy con tu suốt đêm mà suốt đêm chưa hết một ngày nữa chừng nào mà con tu không nổi con nằm quẹp nó có thể tới <laughs> dám không con dám không dám cứ làm một bữa một cảnh mà con sẽ biết thầy không có sợ đâu không phải mình tự tử đâu mà mình có pháp không bây giờ con về con nương vậy đi cái hơi thở con con thở con có bị rối loạn có bị nó tức ngực không có không có bị nặng đầu chưa trên đầu tôi nặng nhưng mà gọt khăm khăm ờ, như như khô phổi khô phổi thì à. sau thì sau thì ta nhiều rồi à con ba ờ, vậy thì vậy thì con sẽ vừa sử dụng cánh tay con dạ. con đối bệnh đưa ra thì con thấy cái bệnh đi ra mà nó nó nó không đi ra mà đi vô con cứ tác ý đuổi đi ra cứ đưa ra đưa vô như thế này à, bây giờ đó ví dụ như con bảo này họ là vô thường này cái bệnh của con là bệnh gì con nói cái tên cho rõ ràng cho nó nghe đi ra khỏi thân ta mày không ra thì phải treo cánh tay này tao đuổi ra thì con nói an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra thì con đưa ra vậy thì con thấy cái bệnh cái, cái bệnh của con phải theo ra rồi nó theo ra không ra kệ nó nó tăng lên hay kệ nó con cũng cảm thấy nó ra thôi rồi con đưa vô đây là thầy dạy con là cái đòn cuối cùng chứ còn thật sự sự thật ra thầy dạy con gài con là những cái cái, cái cái cái đánh nó bằng cái tên tứ niệm xứ tâm thanh thản mà thôi nghỉ, nghỉ ngơi mà đánh mà thấy nó phải mơ lần cách ý nó cứ vô rồi lần vì nó là cái phương pháp nhẹ nó thư giãn để mà đuổi bệnh thôi nhưng mà nó không được thì đây bây giờ nó bởi vì trên tứ niệm xứ mà gặp gặp bệnh rồi thì người ta ôm định niệm hơi thở người ta quét chúng ta không có đầu hàng nữa đâu chỉ có hư rương hơi thở mà hơi thở con thì nó khô con thở ra nhiều con dùng cái tay không khô không con bữa khi đó con phải an tịnh thanh hành tôi biết tôi đưa tay ra thì con đưa ra con đưa ra vậy con dùng cái tưởng con cái bệnh con theo ra rồi con đưa vô thì con đừng có nghĩ hết con cứ đưa vô rồi con đưa ra thì con mới nghĩ cái bệnh con theo ra cứ vậy đó con nghĩ bệnh con đi ra không cứ như vậy con cứ làm hoài nó tăng cái bệnh con nó tăng lên mè mặt nó chết bỏ à, cứ biết cái tay đưa ra đưa vô thôi và con trú như vậy con làm riết một giờ chưa xong hai giờ chưa xong ba giờ chưa xong bốn giờ chưa xong một đêm sáng ra bệnh con hết mà không hết thì con ngồi đó con chết chỗ này không phải vậy chứ tu hành mình nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ chết mà chết phải làm chủ bệnh một lần chết mà sau này nghiệp không dám tới con chứ còn không khéo con chết con mang luôn cái nghiệp đó đi theo rồi con cũng sanh lên con cũng bệnh đau nữa không có chạy khỏi nữa còn nếu mà con chết đi mà con chiến thắng nó được vậy đó con không đầu hàng nó sau này nó không có đeo theo con được Nghe không? cho nên đừng có sợ con đừng có nghĩ rằng bây giờ mình chết vợ con rồi ha hoặc là con cái mình biết đó để đi tu rồi cần gì nữa cái thứ mà ai cái xử này nữa không có lo đi tu rồi một là tao phải thắng cái giặc sanh tử của tao chứ tụi bây có bây giờ thương tụi bay tụi bay có đỡ giấc tao được cái gì cứ nương tựa tụi bay tụi bay có làm đỡ giấc cái trong lúc thân nó chết bệnh đau này cũng như con bệnh là con cái nó có đỡ cho con được bệnh không đâu nó có thương con nó mua vài bao viên thuốc cho con uống thôi chứ nó không làm sao nó chịu cái bệnh khổ của con được mà chính cái pháp này nó sẽ chịu cho cái khổ của con cái pháp của phật con dám làm này con làm một đêm sáng sao con hết bệnh con đi <laughs> không còn bệnh nữa thầy nói gan rồi hãy đến thầy làm thứ nhất à, là phải gan thì gan ruột rồi à, thì thầy nói không có cái gì mà mà chứa ngại chẳng hạn bây giờ con mấy con thầy nói như thế này mấy con tu hành mấy con bị hôn trầm nhất định là phải đi sáng đều thì mình chết nó có pháp bây giờ mấy con bị bệnh đau thì mấy con có pháp mấy con quét một đêm chưa xong tôi ngồi tu liên tục tu chừng nào đi ra khỏi đây thôi nhất định là tôi không thèm ăn cơm nó vậy đó mới có thắng nó còn bây giờ mà cứ loạn tưởng mấy con thấy đồ nó đồ bỏ đừng có nói chuyện đừng có sợ thầy nói thiệt an tịnh tâm hành tôi biết tôi vô an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra tất cả những cái niệm khởi này dừng lại hết tao cho mày biết mình điểm mặt nó vậy rồi bắt đầu an tịnh tâm hành rương theo đó cử thật lý mày có vô nữa hãy thấy nó vô thì dừng lại không được vô chỗ này nữa các con nỗ lực các con làm gì một đêm không sao không còn cái niệm nào xen trong đầu bởi vì đức phật đã trang bị chúng ta đủ pháp hết nhìn trên cái định niệm hơi thở các con thấy mỗi đường một là một cái đem lại cái sự an lành cho thân và tâm của chúng ta cái nào cũng có hết tâm tham tâm thân tâm si cái gì cũng đủ hết tại vì chúng ta tu chúng ta còn chưa nhát gan chúng ta chưa đủ sức chiến đấu cái phương pháp thì đức phật đã trình bày cho chúng ta đem cho chúng ta đủ hết rồi không có còn cái pháp nào mà đức phật không giúp cho chúng ta để mà chúng ta chiến thắng giặc sinh tử cái mặt nó lòi mặt nào thì đã pháp có pháp ở đó rồi bởi vì ngăn ác diệt ác sinh thiện tăng trưởng thiện mà ngăn ác diệt ác không có pháp ngăn làm sao không có pháp diệt làm sao mình diệt được bây giờ cái thân con đau là ác pháp chứ gì mà không có pháp làm sao con ngăn được nó phải có pháp mà pháp đức phật đã trình bày cho chúng ta ở trên cái cái định niệm hơi thở cái đề mục nào nó cũng rõ ràng hết chứ đâu phải ngồi lãm giảm ba cái đề mục đó để mà chơi đâu mà chính những cái đề mục đó là cái phương pháp đối trị còn nên tại sao đức phật bảo an tịnh thân hành tại cái thân không đã không an thì bây giờ phải bảo nó an thì vậy thì mình phải nhiếp tâm ở trong cái hơi thở để rồi nó sẽ an chứ có gì đó là cái mục đích của đạo phật dạy cho chúng ta rõ nghĩa vậy thế mà đọc không ai hiểu nghĩa rồi không biết pháp đối trị bệnh còn tâm mình cạo tử lăng xăng thế thì đức phật dạy chúng ta có cái đề mục an tịnh tâm hành biểu cái tâm nó phải an ổn mà thanh tịnh chứ tại sao cứ để lăng xăng lộn xộn ở trong hoài cứ nghĩ cái này nở cái hoài vậy cho mình pháp mà thiêu mình luôn phải không còn pháp của phật nó có chứ tại sao chúng ta không biết dùng nó mình nhiệt tâm trong khi mà nó làm lăn xăng lộn xộn là nhiệt tâm là đập dùng pháp mà đập cũng như dùng vũ khí mà đánh gì giết nó phải tiêu thôi chứ đâu có đầu hàng trước nó đâu cho nên cái người mà biết Phật pháp và biết tu là không bao giờ sợ giặc sinh tử không ví dụ như bây giờ ví dụ bây giờ nó làm cho con mệt nó sắp sửa nó chết nó làm cho co tay gì chứ ngồi lại ngồi cứng ngắc cắn chặt răng lên rồi nhiếp tâm vô cái đề mục nào đó để mà làm cho nó thân nó an ổn được nó sẽ chạy qua hết nó không có chết được còn người ta cứ nằm xuống thở ọc hạch hơi rồi chết nó làm sao chạy khỏi nó chặn nghe cổ còn mình cũng sợ ngồi thẳng lên do mình nghe cổ tao hít thở nữa. À, bắt đầu an tịnh nhất trong đầu tác ý nhất cái cần cổ mình đang bị đờm lên trận này thường thường mấy người chết là đờm trận thở không được chết cho nên do đó tác ý một hơi thông đạt hết nó thật là như vậy thầy nó có pháp làm chủ bệnh mà tại người nó tu tập chứ còn làm chủ thật sự thầy nói hôm nay tất cả mọi cái này tiếng nói của thầy mấy con tu ngàn năm mới còn phật pháp là thầy chứng chỉnh như vậy cho nên bây giờ con thầy nói một là con đừng có sợ chết sớm muộn rồi con cũng chết tóc con bạc trắng con ốm cũng như thầy rồi không có còn bao lâu nữa đi thầy thì mạnh con thì rừ rừ <laughs> vậy thì con phải nỗ lực đập nó một trận chết không không có sợ mà nó làm gì làm nghĩa là nó có quay cái nhà này nó chống mặt con mà nó quay cái nhà này nó, đảo lộn đảo lên kệ tao ngồi chết bỏ đảo gì đảo tao nào mặc dù là con nằm xuống con thấy nó không, không chống mặt không đảo lộn nhưng mà nhất định ngồi chết nó làm cho con rất khó và nó nó nó, nó làm cho con khổ sở nhưng mà lúc bây giờ con ôm chặt con sẽ vượt thầy nói như vậy ừ, nếu lượng sức làm được làm rồi ờ, mà nếu, nếu lượng trước mà còn nhát gan rồi đừng có đổ thừa thầy có chết đổ thừa tại thầy cũng không chết con dọc tuần người mà con chỉ tuần thì rồi đấy là sự nghiệp ừ, con là ờ, nó đi tầm thôi chứ còn con cũng tiếp tục các bài của Đức Phật để lại là nghiệp tâm này ờ, được bệnh thầy cùng dạy con đó là Ờ, một đời Đức Phật để lại cho tất cả chúng sanh không mà có con thì đó một tin tưởng đó là đây ừ, à, nó sẽ cầm đấy chứ nó sẽ, sẽ hết mình ừ, tiến thì để à, ờ, theo đuổi để đuổi gần cho con có cứ gọi làm tôi nghĩ cái giờ nó là thay sai <laughs> ừ. nhưng mà có được thầy tống lúc tôi chính khóa là niềm mới chỗ đây thì nó tăng lên thì có một bạch thầy để thầy chị chứng ờ, minh cho thầy chị giáo lại cho con cái ừ. ờ, tu thôi bây giờ đó bây giờ cái hơi thở con á bây giờ nó thầy sợ cái hơi thở nó rối loạn vì dạ. nó là nội tạng đó. Thôi <laughs> rồi được rồi con không dám sợ chết, không sợ chết rồi, không có không có không có, không có sợ chết đó. thì con cứ dùng cánh tay của à, bây giờ con ờ, tập con biết cánh tay đưa ra đưa vô rồi phải không? à, con sẽ dùng nó đi rồi mà con thấy nó được rồi bắt đầu con đánh nó một đêm nữa nó, nó, nó tởn mặt nó không có gì đâu mà sợ con làm thử một đêm đi thì con chết thì được chết cho rồi nó khỏe thân chứ để chi mà nó cứ nó cái dài cái bệnh vậy chết còn sướng hơn thầy nói thà là khi mà có đau bệnh chết còn sướng hơn là ở đó mình đau mặc dù là cái bệnh con không gì chứ nó làm cho con cũng khó chịu à, lúc thì dày lúc thì khác lúc thì ăn được lúc thì ăn không được nó hành hạ mình dữ vậy tao nợ gì mà giữ về hành như vậy cho mày một bữa là chết hết á Phật pháp mà đâu nó nó nó nó nó, nó, nó dạy Phật pháp dạy chúng ta làm chủ được những cái sự này thì tao đâu có sợ nó hết hãy cái người mà biết được Phật pháp là cái phước họ quá lớn chuyển được cái nhân quả chứ đâu phải nhân quả làm chủ họ cho nên con đừng có sợ đừng có, sợ. Đừng có nghĩ rằng cái nghiệp mình quá nặng bây giờ thầy nói nghiệp cũng như cái cái cái cái núi Hy Mã Lạp Sơn nghĩa là nó lớn như vậy nhưng mà đối với Phật pháp ấy, nó sẽ làm cái núi đó đổ sạch hết còn không có còn một chút nào chính thầy biết thầy cũng đâu phải là thầy không có nghiệp nghiệp lớn nhưng mà đối với thầy bây giờ đó không có cái cái, cái nghiệp nào mà tác động được thầy làm gì được nghĩa là bị đổ dở hết rồi cho nên đức phật nó kèo cột khi mà tiêu chứng rồi ông phật nó kèo cột mà ông đã bẻ gãi hết có phải không con bẻ gãi hết không nói bẻ gãi hết rồi thì thầy cũng bẻ gãi hết rồi mà mấy con bây giờ cứ cột kèo của nó dân xong con cứ để vậy không chịu bẻ <laughs> mà pháp đó là dùng để bẻ con cái gì nó mà không chịu bẻ thôi không chứ ông phật ông bẻ cái gì giờ thì nhờ pháp đó ông bẻ chứ vậy mà thầy đem hết sức dạy cho mấy con bẻ cột kèo hết <laughs> không sợ gì cái thứ đồ đó ba cái nghiệp này từ cái vô minh nó không thấy mình mới sợ bây giờ minh rồi thì không sợ minh rồi là gì mấy con biết không ngộ được chân lý thầy lẽ ra mấy con thấy mấy con ngộ được chân lý này. cái gì khổ tham tham si khổ nguyên nhân nào sinh khổ mấy con thấy rõ rồi là lòng ham muốn này nhé ham muốn gì còn muốn sống thì tức là còn tham chứ còn không tham muốn sống thì đâu có đâu có sợ cái bọn giặc này phải không nên xả bỏ hết đó là một cái chân lý rõ ràng mà vì vậy mà mà cái cái cái cái cái cái cái, cái tâm thanh thản là vô sự mấy con cũng nhận ra rồi hết không có người nào là không biết cái này rồi tức là cái chân lý thứ ba diệt đế rồi còn đạo đế thì bao nhiêu pháp nữa còn học rồi còn gì nữa đâu mà <laughs> dạ. phải không cái gì cũng xong hết rồi có gì cũng biết hết rồi. bây giờ chỉ còn mở một tầm đánh thôi pháp ấy còn nắm hết rồi một là chết hai là sống với nó thôi cho mày giỏi mà nghiệp mà làm gì mà nó đánh mình chết nổi thầy nói chết thì ông ông phật cũng đã chết lâu rồi chết thì thầy cũng đã tiêu ma hồi nào chứ làm sao tới bây giờ mà còn ngồi đây giải đạo mấy con nó <laughs> đúng mà thì mấy con cũng nghiệp cỡ bằng sức của nghiệp của thầy thôi bằng sức cái nghiệp của ông phật thôi chứ hơn được sao có cái nghiệp nào hơn nhân quả thì nó có một cái từng lớp nó là nhân quả như vậy thôi chứ không bởi vậy khi mà nhìn thấy nhân quả nó không phải dữ tợn đâu thấy không cũng như nếu mà nó dữ tợn nữa thì nó cơn đau nó phải tăng lên sao lại nó đau tới đó chớ nó nó đứng đó các con cứ kéo hai chân để đau thử đi rồi đào tới cái mức cuối cùng đó không thấy tăng nữa nó cứ nhiều đó thôi chứ nó rồi bắt đầu nó giảm xuống nó không có tăng lên đâu tại cái sức của nó tới đó là nó hết rồi thì rõ ràng cái nghiệp nó có chút chỗ đó thôi chứ nó đâu có hơn được ờ à, chứ phải cứ đau hoài đau hoài tăng tăng tăng tăng lên nó đâu có nó tới cái mức chỗ đó thôi à bây giờ mới đầu mới còn ngồi tê tê khờ cái nó nhức nhức nhức nhức tăng tăng tăng lên tăng đau đau như là ai cứ dao mà xé thịt như vậy à, nhưng mà nó đau tận cùng cuối cùng nó không hết rồi nó tới mức đó nó không mình thấy sao nó không tăng nữa mấy con bữa nào mấy con ngồi cái già con thử con sẽ thấy hai cái chân mấy con đau nó đau đến lúc đó nó, nó tới đó nó dừng là đau nó đau hoài nó đau hoài nó làm cho mình ở cái mức độ đau đó làm cho mình ngá lâu chân xuống cho cái gì <laughs> nó khôn nó, nó kéo dài nhưng mà nó kéo dài hoài mà nó thấy không được nó, nó lùi nó giảm xuống từ từ nó giảm xuống giảm xuống. cứ ngồi đi các con ngồi đêm ngồi cái già đêm nó không có gãi giò nó không sao hay nó thật mà rồi nó lui dần xuống ví dụ như khoảng bây giờ con còn bảy giờ có con hồi tới 12 giờ bắt đầu nó lui rồi cái vấn đề đó nó lui rồi thấy khoảng thời gian nó như vậy là nó nó nó không thắng mình được thì cái khoảng ví dụ như bây giờ các con ngồi có một tiếng thôi thì 7 giờ đến 8 giờ bắt đầu nó đau rồi rồi nó kéo dài cho con cho tới 12 tiếng đồng hồ thì khoảng từ 10 ừ, giờ 11 ăn nó nó đau ghê gớm lắm nhưng mà nó giữ cái mực đau ghê gớm đó cho tới 12 giờ cái nó sụp xuống nó thấy tăng được nghiệp nó vậy nó chuyển bởi vì nghiệp thì nó tác động nó làm cho mình sợ hãi mà mình không sợ hãi tức là mình chuyển nghiệp mà nó giữ cái mực cho mình đau có đớn khổ sở để cho mình sợ để mình lui nhưng mình thấy nó thường quá cho nên bắt đầu nó lui nó rồi nó đầu hàng rồi tức là mình chuyển đó mình chuyển cả nhiều đời mình trong khi mình ngồi chịu đau trong mấy tiếng đồng hồ mà chịu đau đến cái mực nó nằm chịu đó là mình chuyển nhiều đời khổ nhiều cái, cái nghiệp ác của mình khổ cho nên đã đau đùng đốm nước mắt tự nó chảy nước mắt nó chịu đựng như vậy là nó mới con biết cái người gan dạ lắm người đấu đá với nghiệp thế nào không đây là cái kinh nghiệm bản thân của thầy thầy nói cho nên thầy nói ở trong cái cái bên thiền tâm cái người ta tu người ta ngồi thiền nhiều người ta tập nhiều đó người ta nói chẳng phải một phen xương lạnh buốt qua mai đâu cái dễ hửi mùi hương nó đau đến tận cùng thì nó mới hưởng được mùi hương chứ <laughs> thì mấy ông thiền sư mà mấy ông ngồi thiền thì thật ra đâu phải ông nhập thiền định gì ông ở trong định tưởng gì thôi nhưng mà khi mà ông ngồi mà ông, ông ngồi mà ông tu tập bị chân ông ngồi ông luôn luôn ở bên thiền tông thì nó ngồi kiết già nó không có ngồi bán già như mình đâu nó ngồi kiết già cho nên kích trận đánh của hai cái chân kiết già nó đánh quá trời quá đó nhưng mà ông này ông ra thiền cho nên khi mà nó hết đau rồi cái ông nghe mát lạnh nhưng mà ông bị ức chế tâm không có niệm thiện niệm ác cho nên à, ổng rơi vào cái định tưởng thôi chứ bên thiền tông cũng gan ghê gớm lắm <laughs> còn mình đối với mình là con phật mình mới gan hơn nó nữa chứ <laughs> con phật mà nhát gan hơn thiền tông thì dở <laughs> thiền tông người ta còn kéo chân người ta ngồi cái chịu đau cả mấy tiếng đồng hồ còn mình đó, trời cứ ngay cái bệnh của mình đó mình chiến đấu chứ mình đâu có chiến đấu mình tạo ra cái bệnh đâu phải nó bệnh mình phải chiến đấu thôi còn kia người ta đã tạo ra bệnh để mà người ta chiến đấu thứ hai tiên mấy con có đau không mất mớ gì mà ngồi chịu đau dữ vậy vậy mà nó dám chịu đau vậy mà nó còn phải tiêu bố chẳng phải một phen xương lạnh buốt nghĩa là đau quá mà đau như xương lạnh <laughs> qua mai đâu cái dễ cử mùi hương con thấy hay quá đúng là mấy ông tiểu sư này tôi giữ á chứ còn mình bây giờ mình thua sao đó là cái bài kệ của thiền sư hoàng bán không tu vậy đâu mấy con tu vậy còn mình bây giờ mình thua với vợ mình vậy mình con phật mình thua con tổ <laughs> tổ là sao bằng phật phải không thế mà người ta còn vậy cho nên ở đây mà thầy thấy ai mà tu mà nỗ lực cứ hang dạ thì đúng là con phật con cháu phật như vậy chứ con cháu bà vô nó, nó nằm dài nó đi nhà thương hết ráo cho nên mấy con mày về đây với thầy thì huấn luyện cái tư tưởng của mấy con mạnh lên không có đầu hàng đâu rồi từ đó từng chút từng chút mấy con tiến tới mấy con thấy càng ngày cái nghị lực của mấy con cái kiên cường gan dạ của mấy con không thể lường nào, cho nên nghiệp lực nó chuyển hết sạch một đời tu mà chuyển hết muôn đời nghiệp mỗi một đời chúng ta làm biết bao nhiêu chuyện ác mà khi mà đến cái đời mà chúng ta được gặp chánh pháp được thì cái nghiệp của chúng ta nó lớn vô cùng thế mà trong một đời chúng ta tu mà cái gan dạ nó chuyển trong thầy nói trong mấy tiếng đồng hồ mấy con ngồi chịu đau là mấy con đã chịu cái sức nhiều đời đã làm ác của mấy con đã trở thành cái quả đó vậy mà con không sung không sung sướng để mình trả nghiệp lại chạy trốn nữa nợ người ta mà bây giờ là chạy trốn không chịu vui lòng mà trả thì làm sao hết nợ cho nên không có người nào tu mà thầy nói rằng bình an mà không có đau đớn mà có thể mà mà làm chủ được sự sinh già bệnh chết con nghe đức phật sắp chữa những cái giờ phút mà đức phật chứng đạo là ma dương gì thì cho con biết hành hạ cái thân của đức phật đến mức độ nào chứ đừng có tưởng đâu có phải muốn thành đạo đâu có chuyện dễ phải một trận sống chết chứ không phải dễ thầy qua một phen xương lạnh rú chứ đâu phải dễ đâu nghĩa là ngồi sừng sững về mà chống dưới những cái cơn bệnh kinh khủng nghĩa là thầy nói mà những cái cơn mà nó lạnh mà các con biết cảm lạnh đó, mà nó lạnh mình nói cảm lạnh chứ thật ra cái mình tu hành nó đến cái mức độ đó nó phải như vậy nó lạnh ở trong xương nó lạnh ra nó riết để mà dựng thân ngồi chịu đựng như vậy cho mày chết chứ tao không nhất định không nằm đâu không lấy mền trùm đâu mặc cái áo mỏng thường thôi chứ còn không lấy đồ đắt cho mày chết luôn mà nó riết như vậy lúc như vậy đó <laughs> thì con biết tu tập như vậy mình mới thấy cái, cái, cái sức cái kiên cường và cái ôm pháp của mình lúc bây giờ buộc mình phải ôm chặt pháp đừng có lìa pháp cho nên con ôm chặt cánh tay của con như thế này cái hành động đưa ra đi vô thì con sẽ đẩy lui được mình đó nó dữ đợt lắm còn mình đau bệnh mà mình cứ lìa cái pháp mình không có dám mình nằm cho nó khỏe sự thật mình nuôi dưỡng cái nghiệp nằm đó để mà nuôi dưỡng cái nghiệp chịu đựng cái nghiệp cho nên nó nói thằng này nó thua rồi đè đầu cho nó đau nữa <laughs> còn cái thằng này đè nó không nổi sao mà nó cứ cột cửa cánh tay vậy nó ngồi lưng hoài nên nó không chịu nằm lôi đầu nó xuống nó không chịu đau cách gì nó cũng không chịu nằm hết rồi nó cứ ráng làm cho nó một trận cho nó nằm xuống nó không nằm nó cứ đưa tay ra vô thôi cái thằng này thôi không có làm sao nữa thôi mình tách gối mình chạy <laughs> thì nghiệp nó chạy đi thì mình hết chuyển nó rồi mấy con gan nghe lời thầy làm một bữa đi thầy coi sự sống chết như là như là cái chuyện không có vậy. đối với thầy sống chết như thầy nhé ráng cố gắng nhiều làm nổi không <laughs> nổi mà thầy nói con biết không người việt nam mình á, thì có quan trung cũng là anh hùng phải không trần hữu đạo cũng là anh hùng lý thường kiệt cũng anh hùng rồi đất ơi châu chấu đá sen mà tưởng là cháu ngã ai về xe riêng con thấy những anh hùng không à một nước nhỏ mà dám đến nước lớn thì con cũng là một nước nhỏ thì dám đến nước lớn chứ tại sao mà đầu hàng <laughs> mình là con cháu nguyên là cái thứ anh hùng không à mà đầu hàng nhất là thanh niên phải không chúng ta thấy đất nước chúng ta anh hùng đánh giặc bởi vì giặc sanh tử mà trời đất tôi giặc này mình cũng đánh chứ đâu mà chuyện đúa mà đất nước Việt Nam có thầy đánh thắng giặc thắng giặc sinh tử thì không lẽ là có con người anh hùng đẳng tánh vậy thì mình phải nương theo anh hùng để mình thắng giặc của mình chứ chứ mày còn để nuôi giặc hả hay là bị nô lệ nó dân tộc việt nam không bao giờ chịu nô lệ một, nước nào nó cứ thể nước nào mà vô để cai trị thì sắp rì rầm rì rầm rì chúng ta âm thầm chiến đấu cho nên chúng ta bị, bị diệt bị giặc diệt biết bao nhiêu những anh hùng chúng ta diệt biết bao nhiêu trước khi bác hồ thành công trong cuộc giải phóng đất nước biết bao nhiêu anh hùng của đất nước chúng ta bị giặc giết không mấy con biết không âm thầm cứ chiến đấu với nó chống nó mặc dù cái sức của mình không nổi nhưng mà vẫn chống không đầu hàng giặc sinh tử ở trong thân chúng ta mà chúng ta không chịu đầu hàng đầu hàng chạy ra kia hưởng dục lạc ăn uống về bở nhậu nhẹt cho sai đi rồi biết thật sự ra mấy con đừng có hèn nhát cái kiểu đó một dân tộc anh hùng thì phải anh hùng cả sinh tử luân hồi cho nên tại sao một cái dân tộc này lại có một cái người tu thành như thầy làm sáng tỏ được con đường đi của Phật giáo thì các con cũng phải noi cái gương này chứ đâu có dân tộc này là dân tộc anh hùng thật không còn thua nước nào đâu thầy nói không thua nước nào khi mà thầy xây dựng cái nền đạo đức nhân bản nhân quả là tất cả các nước trên thế giới này phải học phải học của dân tộc việt nam chứ không học thì nó cũng khổ đau nó sẽ làm khổ nhau chứ làm gì còn nó học thì nó sẽ hết khổ mình không mời nó cũng tới đây nó phải học thôi tại dân tộc này hoàn toàn nó hết khổ đau rồi thì dân tộc gì nó bắt chước vậy thì mình là có người làm gương thầy là có người đi trước để dẫn dắt tất cả những dân tộc việt nam chúng ta con cháu chúng ta con cháu chúng ta làm được thì tất cả những người trên thần tinh này họ sẽ tập trung về việt nam này học hỏi những cái đạo đức này không làm sao không học các con nghĩ nó đâu phải là cái tôn giáo đâu nó là cái chân lý của loài người mà nó xuất phát từ từ một con người nhưng mà người ta không biết người ta dựng nó lên thành cái tôn giáo cuối cùng là bây giờ mình bị ảnh hưởng tôn giáo thôi chứ sự thật nó không phải nó là cái chân thật của loài người mà chân lý của loài người bốn cái chân lý rõ ràng cho nên mấy con ráng ráng còn thầy mà siết chặt bằng vai nỗ lực tu để mà xây dựng đem lại hạnh phúc cho loài người nhớ vậy đừng có sợ còn chết đi người ta để tiếng môn đời tôi chết xin pháp họ tôi ngồi sự sẵn tôi đấu tranh với giặc tử chết phải anh hùng không chết đừng có chui trong cái mồm mà nằm chết đừng có chui trong cái mà <laughs> sợ lắm thầy không có không có cái gì mà thầy khích lệ mấy con bằng mạnh cái tánh của thầy <laughs> kiểu này thầy thương mấy con thầy khích lệ mấy con ghê gớm để làm cho mấy con gan dạ nghĩ lực chiến đấu kiên cường thắng giặc giặc nó cai trị từ ngàn đời muôn kiếp chứ đâu phải mới bây giờ mình là cái người nô lệ nó từ hồi nào tới bây giờ mà không chịu cởi anh đâu nè từ lâu tới giờ chưa có một cái bài kệ chưa có một cái bài văn sách tấn của chúng ta để chúng ta thấy được cái nỗi khổ của một cái con người đức phật nói nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước biển nghĩa là nói có người khổ quá khổ thế mà con người không có biết giặt nó đến nó cai trị chúng ta nó hà với chúng ta ờ à, cái này như thế này thế này thế nọ chúng ta đâu có thấy nhưng mà không có những cái ngòi bút của những nhà cách mạng làm sao chúng ta thấy được nỗi đau đớn của dân tộc chúng ta bị cai trị các con đọc những cái bài ca, bài ca của lưu hữu phước sách tấn những thanh niên chúng ta lên đường cứu nước chúng ta nghe nó làm cái lòng thanh niên nó rộn ràng nó không thể đứng trước giặc pháp cai trị còn thầy sách tấn của mấy con không để đứng trước giặc sanh tử đàn áp mấy con đến mức độ đau phải nằm như vậy đó đi nằm nhà thương vậy đó các con thấy ngòi bút của những nhà cách mạng các con đọc những cái bài viết của cụ hồ sách động dân tộc của chúng ta đứng lên đóng tranh với giặc đọc những cái bài đó những cái bài thơ tố hữu các con thấy nói cái, cái, cái người dân chúng ta chết với roi với giọt của giặc pháp với gốc cao su làm cho chúng ta căm gan tức giận để đứng lên chống lại giặc còn bây giờ giặc sinh tử mỗi người đều bị giặc sinh tử cai trị mà đức phật nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước biển sắp tấn cho chúng ta một cách rất là đó là cái nỗi khổ của chúng ta tại sao chúng ta không ôm những cái phương pháp này mà chúng ta diệt giặc trong tâm chúng ta để chúng ta thoát khổ các con nhìn cả cái gì ai là người đã làm được kêu gọi những cái bài kinh của Phật kêu gọi chúng ta đứng lên dẹp giặc sinh tử thầy nghĩ rằng những cái bài viết của thầy ngày nào thầy sẽ sách tấn của mấy con bằng những câu thơ bằng những lời văn bằng những cái tạp chí bằng những cái báo để làm gì mấy con nói lên giặc sinh tử đang cai trị mấy con mọi con người phải đứng lên đấu tranh giặc sinh tử y như trong cái thời mà ừ, mà bác hồ đi làm cách mạng kêu gọi toàn dân còn thầy kêu gọi cái năng lực cái sức lực cái nghị lực cái gan dạ kiên cường của mấy con để chống lại giặc sinh tử của mấy con vì pháp có phải có rồi chỉ còn có của chúng ta kiên cường mà chúng ta thắng đó mọi người chúng ta đều bị cai trị giặc sanh tử bốn bốn người sanh già bệnh chết chiến đấu nó chiếm hết mấy con trong cơ thể của mấy con hết không còn chỗ nào mà nó không sai được mấy con không đau khổ thầy đau khổ cho nên thầy giải phóng được quê hương của thầy rồi thầy muốn các con cũng phải giải phóng được quê hương của các con mình là những những nước nhược tiểu đang bị giặc đế quốc cai trị thì ba cái giặc sanh tử ba cái giặc nhân quả này nó lại đế quốc nó luôn luôn nó muốn ngự trị nó sai mình cái này bảo mày đau là đau bảo mày chết là chết bảo mày ham ăn cái này thì ăn bảo mày thích uống cái kia là uống nó sai mình tứ tung các con nghĩ có phải không nó bảo vô quán ngồi thì vô quán ngồi có phải không giờ này không ăn nó thấy cái chuối nó bảo ăn à, mình đột ra nuốt ăn giặt ăn dĩa ăn chi lặt giặt tùm lum vậy mà nói mập béo có đúng không giặt sai mà không biết nó cai trị nó bảo sao nghe vậy bảo sao nghe vậy cái giặt sinh tử cái giặt nhân quả nó như vậy các con nghĩ coi thầy nói có đúng không các con đang bị nô lệ còn thầy giờ bảo ăn thầy ăn không nó sai thầy được không nó bảo thầy bệnh thầy bệnh không còn báo mấy con bệnh với mấy con kho kho đầu kho cổ xuống thấp có ai không bởi vì các con thấy mình đang bị nó cai trị thế mà không nỗ lực chiến đấu súng đạn bây giờ đã trang bị cho mấy con đủ rồi ba mươi ba thượng trợ đạo đức phật đã trang bị chúng ta đủ cái vũ khí để mà chúng ta chiến đấu tại sẽ chúng ta không chiến đấu nội thầy nói là 19 cái địa ngục của định niệm chúng ta cũng đủ sức chiến đấu thôi trang bị chúng ta những cái bộ dưới đức dưới hận toàn bộ là đụng tới giới là chúng ta dập nát hết thế mà chúng ta cứ để phạm giới không mà. à không thấy Đức Phật trang bị chúng ta từ cái tư tưởng tri kiến cho đến những cái phương pháp hành để mà chúng ta thắng giặc coi như là trang bị chúng ta đủ hết bây giờ chỉ còn có chúng ta muốn đánh giặc hay là không đánh giặc hay là nước của chúng ta thôi nước mình yếu quá thôi kệ thôi đừng đánh thì cái đó mấy con đầu hàng giặc rồi ngày xưa đất nước Việt Nam chúng ta giải quyết được đất nước chúng ta thì các nước nhiều kiểu khác thôi cái ông Việt Nam này ông nhỏ nhoi mà ông cũng giải quyết được mình cũng đứng lên đòi hỏi làm cho ba thằng anh nó cũng rút chạy vô hết có phải không mấy con thấy không còn bây giờ mình thầy giải phóng được thầy cũng khích khích lệ cho mấy cái nước nhiều tiểu này nó cũng làm luôn mấy con là mỗi người một cái nước vậy mà mấy con đứng lên đòi quyền độc lập chứ thì bây giờ hiện giờ mấy con đang tu tập đó là mấy con đứng lên đòi cho nên nó, nó đánh mấy con dữ lắm chứ nó đâu có nhiều có đúng không mấy con đến đến mấy con nào là buồn ngủ nào không canh nào gục tới gục lui rồi ở hoài tác động hoài nữa nó diện trợ hoài nữa ác pháp bên ngoài nữa trời ơi hai người này thủy tay nói chuyện này mai đến thủy tay thiếu điều tôi muốn bỏ cuộc có phải không con đấy ác pháp duy lắm <laughs> nội giặt nội nội nội ở trong của mình giặt sinh tử nó ở trong này rồi mở bên ngoài nó giặt nó tiếp diện nhau tụi nó tới tiếp diện vô nó làm cho mình nó trong này chới giới muốn thắng mà không thắng nổi con còn nhớ lời thầy con sẽ về mình đi đâu rồi bắt đầu giờ mình con hỏi thầy gì không không hỏi gì đây không